alo sau đây xin giới bài theo tâm trạng tổ quốc non sông sáng ngày nước Việt Nam mấy nghìn năm văn hiến cả núi sông tình với hương đầm đà dân tộc mình suốt nghìn năm lập quốc bắc trung nam tình đoàn kết bao dung tổ quốc ta nhiều gian nan thử thách khắp non sông xây cơ nghiệp rạng ngời đàn vô này xưa kia đã xuống cấp nhiều khó khăn thử thách vẫn quyết tâm đời sống có khi còn lắm lo toan bao tháng ngày vất vả một kiếp mưu sinh cả ngày chỉ lo gạo tiền cơm áo chỉ mong sao cuộc sống đồ ấm no đất nước ta trải qua nghìn năm văn hiến thành phố này lập quốc an cư hỗ trợ dân Vâng, ừ, cảm ơn các bạn và quý vị ừ, quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị các bạn luôn bình an, sức khỏe may mắn dồi dào, vạn sự như ý, thành công sự nghiệp. Ừ. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp.